à, nhớ anh hộ em hộ ờ, em gửi lời thăm ờ, sức khỏe của mẹ nhá ờ cảm ơn em nhá có gì anh sẽ gửi lời vâng. của em tới mẹ anh nhá à, bye bye em nhá rồi. Dạ. À. Dạ. Vâng, vâng, anh chưa lên à? Tưởng uh, hôn chương uh, đi chăm tấu hả vẫn đi làm mà thế yeah. ấy giờ này nhìn thấy mấy thứ già trẻ ra nhở đẹp trai ra đây nhở <laughs> ô béo hẳn ra này không biết là hôm nay không đi làm á hôm nay ờ, như là bí thư già có rượu hay sao nhỉ gì đây đẹp đang ờ, rửa mang thôi à rửa măng à ờ à, ồ oh. lâu lắm rồi ờ, có nhiều các cô các bác hỏi là bí thư già lấy vợ chưa ra hình như lấy vợ rồi <laughs> với là chị khuyên phó ngày trước là có hỏi thăm em bí thư già ấy còn nhớ chị khuyên không dạ lâu lắm rồi ôi quên à quên rồi chị khuyên mà đợt trước mà bố của chị nói được tiếng hâm mông với em ấy mấy tiếng đồng hồ à. đấy đấy là bố của chị ấy ừ. em nhớ rồi nhưng mà cái chị kia là ở mỹ mà anh Ờ thì chị ấy ở bên North Carolina thì đấy mới bảo ngày trước là thích bí thư già Xong là chị mới hỏi thăm là bí thư già đẹp trai này hiền lành nhỉ răng nhỉ Thì mới bảo là bí thư già dạo này à, Với là cái à, cô gì ở dưới Hà Hạ Long bảo là bí thư già này đi làm cho ai rồi Giang là thấy đi làm cho Huân Trương Thì à, cô bảo là có Đi làm Huân Trương thì tháng cũng được một chút Gọi là tiền xăng mắm muối chính nhưng mà ờ. phải đi làm thì mới có không làm làm sao mà mà có được đúng không đúng thế là nhiều bác cứ ai hỏi anh mà khi nào mà giang lên hà giang rồi lại quay lại nhà vĩ thư già nhá xong là rủ vĩ thư già đi làm thiêu nguyện cùng bố không biết là vĩ thư già có đi được hay không ấy thì bây giờ bí thư già hình như sắp lấy vợ kia anh ở dưới kia có gái làm mối cho em cái thế à? <laughs> chết rồi thế thì tí nữa em hương em mới biết làm nào <laughs> hả à, chia sao lại chia chân vì sao vì sao lại chia chân bởi vì hai đứa em là kiểu như là không hợp tính ấy chứ cái lộn đó ở trên này thật sự là uh, với em mà nói thì uh, ờ, chưa cũng làm không không không không ở không ở được cái này ấy, bởi vì gia đình là quá tiêu tốn này các kiểu anh à. nhưng mà cái hương nó chê ờ, em đâu đúng không không chê tiêu tốn mà không chê xấu trai hoặc là cũng ờ, chỉ chê mỗi bí thư già là uống rượu vào là hay hay nói nhiều một chút đấy nhưng không khác gì anh Giang đâu uống rượu vào đôi khi là anh Giang hay ờ, say ngủ ờ, cả ngày không chịu làm việc đấy là như thế thôi thì Hương nó bảo là không hiểu vì sao mà em yêu bí thư già từ kênh của anh Sa Trường Giang rồi là nhiều lúc mà cái đấy là tùy duyên là duyên đến thì nên kết mà duyên hết thì nên buông nhưng mà cũng đừng quá mà mình buồn quá hoặc là bí thư già cũng thế thôi thế mới bảo bản dạ. thân anh Giang ờ, cũng chưa có người à, <laughs> quên lộn cũng chưa lấy vợ và cũng đang ờ, đi tìm hiểu rồi là như này đấy kia nếu mình có duyên thì mình rất là đơn giản còn không có duyên thì thôi mình cũng chẳng phải suy nghĩ còn quá khứ ai cũng sẽ có nhưng mà biết gọi là mình mình ờ, hướng cái hiện tại bây giờ mình sống hiện tại tốt cũng như anh luôn nói với chú bảo nếu như không ờ, giúp được ai thì đừng có làm hại ai kể cả những lời nặng lời còn nếu mình giúp được ai thì là mình giúp đấy là cái con đường thiện nguyện có nghĩa mình cứ giúp hết mình đi mình cũng không quan trọng người ta báo đáp mình cái gì cả nhưng mà khán giả là các cô hay hỏi là tại vì sao ngày trước là bí thư già đi làm cho anh giang mà anh giang lại bỏ bí thư già nên khổ quá vì mẹ anh ốm đau rồi hiện tại mẹ anh cũng không đi lại được nữa cũng không biết là ngày nào còn sống với con cháu mình chỉ biết là chăm thôi người gọi là từ như kiểu anh nói từ bất hiếu với cha mẹ nó khó lắm Vâng. Cái này là Thế anh mới phải lên cái này à, một chuyến. Thì mới bảo vài hôm nữa anh mới kêu anh Sơn lên mà. Thế à, à chú Sơn lên lên nữa hả? À, thì đấy anh Sơn bảo hôm nào mới tại vì là anh cũng đang đi ờ, đi đi đi xem ờ, cái uh, chữa thuốc cho cho cái cái anh bị hủy uh, hoại chân này Nên là chưa đi được. Nếu mà ổn thỏa cái là một mai mốt anh lên chú hoặc là anh rủ chú đi Lào Vâng, ok <laughs> Sang bên Lào chơi Em thích lắm <laughs> đi chơi đây đó để biết uh, mở mang kiến thức rồi là học hỏi sau này biết đâu về uh, phát triển kinh tế ở quê hương giúp bà con đấy xong là có gì là lên đấy mở một kênh youtube nữa để cho các bác vào đăng ký quay cuộc sống hàng ngày của bí thư già xong là đi giúp cùng bà con biết đâu là lập một cái tem nào đó đó là cái, cái niềm vui của mình và hạnh phúc khi mình giúp được ai đó chứ còn có thể như kiểu tiền nong thì nó không quan trọng nên là tại sao mỹ thư già ờ, tại sao giống tính mình thế nhỉ mình cứ chật chật suy nghĩ gì đâu cứ đi thôi kiểu mệt như thế nào ốm đau mình vẫn cứ kiểu thích thích nhưng mình làm ấy người ta hạnh phúc giỏi hơn mình thì mình cảm thấy vui chứ còn mình không không cứ gì cái đấy chứ còn nếu mà bí thư già đi bí thư già mà đi làm cho ai thì giang vẫn mong là bí thư già đi làm có tiền là được còn nếu mà anh lên trên đấy biết đâu được là hợp duyên thì bí thư già đi với mình thì sao Xong dạ. Nhưng mà đi lúc đấy là đi thời gian là đi với bà con sao là phải đi du lịch đấy Vâng, bởi vì cũng lâu lắm rồi Đi kiếm vợ à, xa nhau được xa à, nhau được hai năm hơn hai năm đấy anh nhỉ ờ nhanh đi đâu đấy nhưng mà vì bây giờ nhìn vẫn trẻ đẹp trai nhá đấy vẫn khuôn mặt và áo trắng đấy đẹp đấy à có tên bí thư già đấy không hôm nào phải lên uh, in dạ, anh hôm nào mình lên mình in một hẳn một cái hình là bí thư già youtube Ờ anh đặt được cái áo phông bình thường mà Có 500 nghìn thôi Áo đẹp lắm Tem của bí thư già nhá Đấy Biết đâu bí thư già trên đấy là làm cái tem như kiểu Quang Linh Viên Lốc kia ai biết được <laughs> Bằng... Vâng. nhà khỏe không anh? Ờ, hỏi thăm ờ, thì anh cũng trả lời mẹ anh vẫn khỏe vẫn khỏe à? ừ, nhưng mà nói chung là đi lại nó hơi khó khăn rồi bây giờ kiểu uh, tuổi cao ấy à? nhưng có sao đâu anh có nói gì đâu nói chung là tùy thôi hôm nay qua gọi điện à, hỏi thăm bí thư già thì cho mọi người à, biết là bí thư già vẫn còn khỏe đây mặt như con mâm chào khán giả <laughs> ôi hơi tối mọi người đấy đấy, đấy. không à. nhiều cô bác ai hỏi bí thư già mà vâng ạ và lâu lắm rồi anh giang không không trò chuyện bí thư già ấy vâng bởi vì à, được thời gian dài rồi bây giờ bây giờ cái mỹ cũng ờ, đi làm dưới hà nội đi cùng ờ, cô cô gì ấy anh nhỉ anh gian nhỉ cô lan không nhớ cô lan nữa à vâng ôi bí thư già này hỏng rồi quên Đúng hết mình cái gì rồi không phải không nhớ mà trước em em quên cái ờ, mỹ đi làm đâu không biết là anh tuấn uh, xuống hà nội làm em ờ. không biết là còn nhớ chị chị ngọc ở bên đức mà đợt trước gửi cho bí thư già hai mấy triệu để làm nhà bí thư già không tin gọi điện cho chị ấy chị đi thẳng vẫn hỏi bí thư già lấy vợ chưa nhỉ đấy vâng ạ à. Vâng, cảm ơn chị nhiều đã hỏi à, tham giữ sức khỏe. Bởi vì uh, hiện tại bây giờ kinh tế ừ, đang uh, khó khăn Covid. Khăn. Vâng. Rồi, cái đấy ai cũng biết mà. Nhưng mà các cô là hai vâng. quý bí thư già muốn hỏi thăm chỉ hỏi thăm qua anh thôi. Đấy anh bảo là bí thư già vẫn khỏe lắm, khỏe như voi, nhưng mỗi tuổi là không chịu lấy vợ. Vâng. Ngài vẫn ăn được à, ba bữa. Hơn hai bát ba bát mà. Sao là một cô diều à? Âu diều à? <laughs> rượu thì uống hàng chum đấy à. nói về thôi uh, chiêu về thôi nhưng mà bí thư già công nhận là là sống tình cảm nhiệt tình ai cũng quý cả hà nội là một người rất là quý nhất là anh sơn là chỉ có lên hà giang hôm nào mà ấy ờ, chỉ cần hô đi hà giang ấy là đi ngay chả biết ông làm cái gì đấy vâng. sơn đấy cũng sơn là được cái thời gian này là thế nào vừa rồi là chú uh với em có nhắn tin bảo là khi nào anh à. mới lên ấy à đúng rồi anh bảo anh lên là lên mà nhưng mà à, chưa lên ngay được à. không biết là anh ra là khi nào mới lên bởi vì à. Ờ, hồi trước hết thì anh cũng có tâm sự là à, anh lên trên này một chuyến để thăm à, gia đình cũng như là thăm mẹ con em ấy đây nhưng mà à. nhưng mà huân chưa ở nhà không dạ, anh huân đi gắn nhà rồi đi làm rồi anh à đấy á huân bận à. suốt nhở chả như anh rảnh rỗi à. thế thôi nói chuyện ờ, nói chuyện ờ, bí thư già thế thôi là chúc bí thư già là phát huy cái điểm mạnh khắc phục những điểm yếu và cố gắng là giúp bà con quê hương mình và là một phiên dịch uh, tốt nhất và chỉ cho bà con những cái hủ tục mà nó quá cổ rồi thì mình nên bỏ đi cái gì mình nên tin thì nên tin còn cái gì mê tín quá nó cũng không được mình mang cái văn minh lên rồi là trong quá trình đi làm thì mong rằng quý thính già hãy học hỏi hãy nghiên cứu và học hỏi những người đi trước người tại sao người ta làm được mà mình không làm được mình cũng là con người mình cũng có trí não mà mình cũng biết về mạng thì bây giờ người ta làm nếu như sau này được mọi người quý mến yêu mến ờ, thì già có thể làm cái kênh đơn giản quay cuộc sống hàng ngày cũng được còn nếu khó khăn thì anh sẽ liên giúp hoặc là anh sẽ để lại có một cái kênh cho cho bí thư già làm thì cũng có được mấy trăm người đăng ký nhưng mà hiện tại là anh cũng không ra video cả nhưng biết đâu được nếu bí thư già có duyên hơn xa trường giang thì sao nói hay hơn làm lại có khán giả xem nhiều hơn lúc đấy vừa giúp được ờ, người cũng là giúp được chính mình đấy là anh rất là mong muốn để em học hỏi tại vì ờ, không ai là tự nhiên sinh ra mà biết ngay được cả phải quan trọng phải học hỏi và trau dồi kiến thức mình gọi là tu tâm dưỡng tánh ấy dưỡng tính ấy để mình sống tốt hơn tốt đời đẹp đạo mà ai cũng thế thôi bản thân anh đấy cũng mong là bí thư già khỏe mạnh này thấy uh, à, thấy mẹ trên kia khỏe mạnh này cười nụ cười nó tỏa nắng này sướng lắm là bí thư già lấy vừa cái là giang cũng phải say uh, ờ, túi bụi thôi đấy để ủng hộ bí thư già một con lợn uh, một tạ đi <laughs> đấy ờ, mừng đám cưới sao đâu mà mà không có nghĩa là sẽ không có anh ạ sẽ có à. ngày nào đó anh mình sẽ à, cùng ngồi vào mâm Ờ đấy. Của em và của anh. Đấy, đấy. <laughs> thế nhá. Ôi chờ video ra rồi nhá. Ờ, chúc ờ, vâng. khán giả trên kênh của Sa Trường Giang cái gì không? <laughs> dạ vâng em ờ, chúc cô bác là thật là nhiều sức khỏe thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống và uh, luôn luôn là một gia đình ấm no và hạnh phúc nhất uh, mỗi ngày và mỗi mỗi tháng từ giờ năm 2022 trở đi ạ rồi cố gắng vượt qua đại dịch Covid nhá. Thế đó nhá, vâng, đưa đi vâng. làm cho Huân Chương đi, một tí là mải nói chuyện này Huân Chương này bảo là bí thư giờ không chịu làm việc. <laughs> Ờ. vâng, thôi anh à, à, nhớ anh hộ em à, hộ em à, gửi lời thăm à, sức khỏe của mẹ nhá. Ờ cảm ơn em nhá. Có gì anh sẽ gửi vâng. lời của em tới mẹ anh nhá. À, bye bye em nhá. Vâng. Dạ.